thì tác dùng được một bữa rồi thì khỏi nói rồi là tác luôn đúng không <laughs> mới có nắm ngón tay mà ba rung như thằng lằn đứng đuôi <laughs> đêm tân hôn rồi chứ đâu có động phòng mắc cỡ gần chết ai dai mỗi người dai một hướng nếu ông không chủ động tấn công thì sao hối hối bà có ghen không không ghen hả dạ bả nhất tỉnh <laughs> chứ không phải nhất sốt ông là có bao nhiêu người con rồi dạ chín người con một trai tám gái cháu cố có Đúng được mấy rồi ờ, ba bốn đứa à, cháu, cháu cháu cố thì hai ba đứa rồi còn ờ, cháu và cháu kia nhiều quá giờ nhớ không hết nội ngoại nhớ không hết lắm. dạ dạ ông ông có thể nhớ được uh, tên bao nhiêu đứa không cháu hả kể thử coi cháu được bao nhiêu đứa con bé thảo con bé thảo đó là ba đứa cháu cố à, mà mà bé thảo nó tên gì <laughs> bé thảo nó tên gì <laughs> tôi thật giờ nói đúng con cái cháu đồ thì nói đúng nó nhiều quá không nhớ nhưng giờ ông nhớ chín người con của mình tên gì không nhớ tên dạ thứ hai là thanh tùng dạ thứ ba là thanh châu thanh châu nào kia dạ, dạ thứ tư là thanh vân gái thứ năm là thanh thủy thứ sáu là thanh thúy thứ bảy là thanh kiều thanh tuyền thanh kiều là ờ, thanh kiều thứ bảy là thanh kiều thứ tám ờ, là thanh tuyền à, thanh nga thanh nga thanh nga <laughs> thứ chín là thanh tuyền phải không thứ chín là thanh tuyền thứ mười là thanh bình thanh bình thanh bình quen quen à <laughs> chú này <laughs> tới thanh bình là chú biết sao dạ. quản hồn rồi kế hoạch chứ không sợ nữa ông là nhớ tên được ừ, chín người con bà có nhớ tên là dâu với rể gì không dâu thì à, nhớ dâu là quỳnh thị thanh tho nhớ họ luôn đó à. ôi rể thì à, tên hùng nữa thì à, tên tên tuấn phải không à. thì tám cô con gái mà dạ tám rể là hùng với tuấn là dạ. ai nữa bà với uh, tấn à, tấn sao không là từng từ bà, bà lộn xộn giờ nó phải từng tự mới nhớ được chứ rồi dạ, nè anh cứ ừ. đọc đi trời anh cứ đọc đi cưng dễ sợ luôn chồng thủy là gì hùng tấm nga, tấm nga là, dạ, chồng nó chồng là nó tên tên minh minh tới chính là minh chính minh tuấn à, thằng tấn chú <laughs> chú linh có để ý là ông bà nói chuyện với nhau á là vẫn là xưng hô anh với em rất là ngọt dạ. ngào con ít thấy có cặp đôi lớn tuổi nào mà lại xưng anh em mà ở cái lứa tuổi mình tám mấy chín mươi như như như, như dạ. vậy làm như quen làm như là đã quen rồi vậy thôi không biết là lúc mà ông bà mới gặp nhau á ông bà yêu nhau như thế nào ông bà kể lại cho tụi con nghe được không à, gặp nhau trong cái việc hơi bất ngờ một chút ông nhạc gia của tôi gọi là ông già vợ đi cho dễ dễ biết đi dạ, dạ là dân thương hồ mua bán ở Việt Nam và Campuchia thì cái chiếc ghe chài cái ghe lớn lắm mới về để ở Việt Nam thì cái chiếc ghe mà mình sử dụng thì nó cũng rịn nước mà không sử dụng thì nó cũng rịn rịn nước vô bà này thì có cái nhiệm vụ là cứ một hai ngày là phải xuống tát nước ra dạ. thì trong khi đó tôi thì là quân nhân giữ cái cầu đi xuống thấy bà này là nữ cứ một vài bữa thì xuống tát nước ghe mà tát nước ghe thì đẫm mồ hôi mình thấy mình cũng cũng hơi sốt ruột à bữa nay cô để tôi tác dụng cho cô bữa đi thì tác dụng được một bữa rồi thì khỏi nói rồi là tác luôn đúng không <laughs> trong khi tác nước ghe đó bà này tác nước ghe mới để ý coi bà này nhà ở đâu thì khi mà biết được nhà rồi đó thì mới là xuống đó có cái bình hồi xưa 5 lít xuống đó xin nước về uống à. còn sinh hoạt thì nước xong, thì từ cái chỗ đó lần lần mới là quen luôn quen. dạ mới quen lúc đó là là bà bao nhiêu tuổi bà mới 17 tuổi à lúc đó ông nhiêu dạ 22 trong mắt bà ông là con người như thế nào bà thì thấy ông cũng à, hiền thấy cũng à, người cũng à, đẹp đẽ cũng hiền trai ha tắt nước phụ nữa <laughs> quá trời ga lăng rồi dạ. nhưng mà lúc đó lúc mà tắt nước ông có lợi dụng nắm tay bà dạ không hồi trước đó không phải là nam nữ mà quen nhau giống như bây giờ đâu nắm tay bà này là tới cái ngày đám hỏi rồi không phải nắm trọn vẹn cái bàn tay nha mới có nắm ngón tay mà bà rung như thằng lần đứt đuôi <laughs> sao rung vậy bà chứ từ thở giờ mình đâu có mà biết người đàn ông á sao đâu thế giờ nắm cái mình run rung rung vậy là bà. mối tình đầu của bà luôn đúng không dạ trời ơi <laughs> ờ, ờ, mấy đàn mấy cái nắm cái ngón tay cái thì thấy em rồi em <laughs> rồi mới nắm bàn tay <laughs> không có phản ứng gì mới nắm chọn bàn tay lúc đó bà rung lắm mà hả nó rung lắm à, cái người của mình không biết nó sao nói nữa chứ Cái em hỏi nắm tay rung rung đó rồi chừng nào mới tới cái vụ cái nụ hôn đầu tiên đó ông em đó lâu lắm không có vụ đó đâu ừ, không có đâu không có không có phải nắm tay xong rồi tuy đó à, nắm tay xong rồi chứ không dám vụ kia đâu vậy tới chừng nào mới hôn được vậy ông là thì chừng nào cưới cưới cưới luôn dạ. trốn gian trúng trước khi cưới mình hôn trước cái được không hồi đó là đâu à. có ví dụ à, xuống làm rễ cũng đứng xa xa xa xa chứ không có mà bước lại mà nói chuyện hay là gì cũng có vụ đó dạ. đứng xa xa ra hỏi cái gì hỏi trời ơi gì ờ, đeo dây chuyền mà rung riết là móc cái móc không vô mà <laughs> nhưng mà nhưng mà vậy đâu có hẹn hò gì nhau đúng không anh ờ, ta không có không có thương nhau là thương ngầm thôi rồi mai mối từ lúc mà mai mối thương rồi đó vậy thì tối nằm có nghĩ tới người đó rồi có mong muốn được nắm tay người đó này kia ừ. không bà thì tới đó là mình cũng suy nghĩ dạ suy nghĩ coi sao suy nghĩ coi vậy mà biết được hay không hồi đó thì cũng sợ chứ nhiều khi mấy ông đàn ông mà mình sợ đúng nhiều khi hai ba bạn lựa cái bà nội luôn á cái bà nội luôn á <laughs> mình phải suy nghĩ rồi mình phải để ý coi vậy cái người đó làm sao ví dụ đi lính mà rồi có có cô nào có theo không ông bà có nhớ cái nụ hôn đó <laughs> đầu tiên tình hôn đầu tiên nó quan trọng lắm tới ngày cưới rồi kìa chứ cưới xong rồi đó đúng à, không tới ngày cưới chứ trước đó đâu dám ờ, rồi sau ngày đâu cưới dám thì hổn vậy ngay đám cưới luôn hả về nhà chứ mình đâu có đêm tân hôn phải không bà dạ. ủa xong thường đám cưới ta kêu nào cô dâu chú rể hôn nhau đi hôn nhau đi vụ dạ, đó bây giờ dạ, bây giờ vậy chứ hầu trước đâu có không có đâu không có vụ không đó có vụ đó vậy thì cái nụ hôn đầu tiên đó nó xuất hiện thời điểm nào vậy ông? vô phòng rồi kìa chứ đâu có không hồi nào đâu trước đâu không có bà này bà chuẩn bị ở đâu sẵn mà cái dĩa với ba cái chung với nhạo rượu cái uh, rót ra uh, lại cái gì á trao thân gửi phận gì đó tức đêm tân hôn á dạ dạ là thì phải có cái phải có mâm uh, rượu đó dạ. dạ. mới mới rót rượu ra rót rượu ra dạ. ai rót bạn dạ tôi rót ra rồi mới bưng cho à, bà bà má chọc rồi quỳ xuống trao thân gửi phận đó là thủ tục đó chú ừ, thủ tục thủ hồi tục. xưa là phải vậy đó con đêm tân hôn con có nôn không con quên luôn rồi <laughs> hồi xưa mắc cỡ lắm coi như nói đêm tân hôn rồi chứ đâu có động phòng động gì chưa đâu mắc cỡ gần chết tôi ai dai mỗi người dai một hướng vậy đó hả ủa sao kỳ vậy <laughs> bây giờ là cũng như quen nhau rồi sắp lại dạ. là đi chỗ này chỗ kia chơi thì ấy còn giờ hồi xưa đâu phải như vậy đâu rồi chừng nào mới gần lại hai ba đêm sau kìa nằm quay lưng lại với nhau rồi nói gì nói em ơi em ơi ngủ chưa hỏi tầm bảy, tầm bạ vậy ha ừ hỏi đâu không ra gì <laughs> rồi thật không trúng vào đâu đó mà hình như đêm thứ hai á mới bắt đầu mà có đụng chạm à, có đụng chạm ai chủ động không <laughs> thì luôn luôn là phải nam phải trước ông sao ông ông Lúc ông nói ông cái gì nắm nắm ngón tay bà ông nói làm sao ông nói chứ trước tôi đó bà có quen với người nào không có người nào mà để ý bà hay không cũng hỏi băn quơ bậy bạ vậy thôi <laughs> rồi sao nữa ông rồi làm sao mà ông mới hôn được bà mình uh, tiến từng bước vững chắc rồi ờ, nắm tay nắm ngón thôi rồi ờ, thấy không có phản ứng gì thì nắm bàn tay đó thì lần lần coi như tiến từng bước vững chắc là nói vậy chú biết rồi bây giờ tôi thấy là quá mức chưa thiệt hồi xưa không có vụ đó đâu nếu ông không chủ động tấn công thì sao thôi thôi <laughs> bây giờ tôi không biết sao không dạ chứ cái hồi đời tụi tôi còn nhỏ đó như vậy sáng bữa sau mắc cỡ lắm nha ủa sao mắc cỡ ờ à, không biết sao kỳ vậy không biết nữa tự nhiên mình không có gì hết rồi trơn mà không bây giờ phát ngủ chung nhau là không mắc cỡ sao được giờ đâu mắc cỡ thời giờ mừng muốn chết luôn nha. <laughs> sau thời gian chung sống vậy ông có nhận ra một vài cái điểm nào mà ông cho là tật xấu của bà không nhưng mà bà có ghen không không ghen hả ghen hả dạ bả nhất tỉnh bả nhất tỉnh nhất tỉnh chứ không phải nhất sốt là ghen dữ lắm luôn hả bà nói đúng ai thấy ổng nói chuyện thì ai cũng thích nhưng mà đối với tôi thì thôi ví dụ như quen biết thì quen biết ở đâu đi còn à, mình ở nhà thì lo ừ, gia đình mình làm dâu làm con phải làm phải vậy thôi bây giờ hình như ở ngón tay cô có đeo cái nhẫn phải không dạ, dạ nhẫn này là à. trang sức để con đi quay dạ mà cô có hiểu ý nghĩa của nó không hiểu không con nghĩ là chắc là với cái cái kiến thức của con á với lại cái kinh nghiệm của con nó sẽ không có sâu sắc bằng ông đâu nên là con đang rất là cần ông chia sẻ về cái nhẫn đeo ở ngón áp út để cho con và các bạn đang xem trao nhẫn cho nhau là ý nghĩa nhắc nhở nhẫn nhịn dạ à, bởi vì cái tay của mình là tất cả công việc gì cũng làm bằng tay mà mình đeo nhẫn vào tay thì luôn luôn nhắc nhở cho mình đeo nhẫn là nhẫn nhịn đấy Thì quá cái này là các con cháu phải nhớ nha rất là tuyệt vời đó là những cái à, điều mà giới trẻ như tụi con cần phải học nha dạ. ngọc lan nha dạ. cần nhớ nhất là không nên tranh luận để giành phần phải dạ. dạ. bởi vì bây giờ giữa vợ chồng mà mà mình tranh luận để giành phần phải để làm cái gì? để làm cái gì dạ. không có lợi gì hết tên à, dòng họ của tôi đó ít lắm cứ một hoặc là hai con thôi mà trong khi đó thì tôi á thì có một trai thôi dạ mà sợ nhất không còn nấu dòng thành ra kèm cặp cái thằng này dữ lắm dạ bà vừa xem cái đoạn rồi có thể nói rất là cảm động mà bà nghĩ thế nào Em thấy con cái nó có yếu vậy em mình cũng quần cái thời đó rất là khó bà hả dạ mà ông bà tới chín người con vậy mà ông thì đi lính nữa yeah. Dạ. Vậy thì làm sao bà có thể dạy dỗ con nên người làm sao có đủ kinh tế để lo cho chính người con hả bà hồi đó tôi cũng ờ, đi làm xưởng mực tôi làm này kia dạ. ai mướn tôi làm gì tôi làm ấy làm thuê ờ, làm thuê á kể cả gánh nước mướn luôn ông chồng tôi cũng đi lính rồi ông cũng có cấp bậc vậy chứ mà tôi cũng ai mướn tôi làm gì tôi làm nấy à ông có gửi tiền về cho bà hàng tháng không tôi hồi đó là có cái này nè bây giờ tôi còn thấy cũng còn tội nghiệp bà này coi như tôi lãnh lương bao nhiêu là về đưa hết cho má tôi mà trong khi bà này là ở nhà làm dâu ở tại nhà đó thường thường người ta lãnh lương về người ta đưa cho vợ dạ à, nhưng mà tôi lại đưa cho má tôi mà bà này không có phản ứng gì hết trơn trơn mà má tôi thì cái vấn đề mà chi ly lắm rất là căng để chi ly lắm có khi nào mà mình cảm thấy mình chạnh lòng không bà hồi xưa tôi nói hợp với cô tôi đi làm hãng mực á ví dụ như mình nói ví dụ như mình lấy 3 triệu đi 3 triệu về mình đưa cho má chồng mình một triệu còn hai triệu đó mình để dành con cái rồi nó có tiền nó đi học rồi cái để dành dồn dồn dồn dồn vậy á hồi xưa nghèo á rồi con giờ con muốn sợi dây chuyền hả con hay là con muốn chiếc cà rá con thì mẹ đi mua cho cứ sắm từ từ từ từ từ từ vậy đó chứ không có mà nói à, đi mượn nợ làm tiêu ai gì cũng có vụ đó có từ hồi tôi có chồng tới giờ tôi không có để mà tôi mắc nợ gì với ai đâu tôi có nhiêu tôi làm nhiêu có nhiêu tôi nuôi con tôi giờ con tôi cứ đứa ăn tiệm đứa ăn tiệm tiệm gì bà tiệm vàng tiệm vàng coi trời ơi trời <laughs> ừ. con được biết là bà theo ông suốt cả một chặng đường từ 17 tuổi cho tới năm ông 90 tuổi lúc nào bà cũng là người nấu ăn chính cho ông hết dạ ông không ăn của ai hết không không ăn ngoài ngay kể cả ăn sáng tôi cũng chưa hề sáng cái tàu bay ra mà ờ, nấu cho ông ờ, tô phở ờ, nấu cho tô mì chưa có nha dạ chưa bà là người nấu ăn cho ông làm nước cho ông uống đúng từ cái chỗ đó cho nên con tôi nó sợ tôi lắm ừ, ngay cả bây giờ lớn như vậy nhá vẫn nó sợ lắm đó đứa con gái à, đứa nào cũng à, ngon lành hết chứ không có mà hay quá gia đình người ta thì cũng phải có đứa hai đứa này kia kia nọ chứ không có Còn gia đình này hả? không có gì hết bà là người phụ nữ quá tuyệt vời luôn bây dạ. giờ khi nào mà có dịp quyền linh mà ghé nhà tôi á dạ. tôi sẽ tôi giới thiệu với quyền linh là cái nghề của tôi ông ơi sao ông rủ mình chú linh ông rủ con nữa dạ dạ dạ dạ dạ con nữa <laughs> chỉ cái xe bánh mì của tôi dạ đẩy xe bánh mì đi bán chứ phải để một chỗ như bây giờ nha dạ bây giờ ông bà lớn tuổi rồi đó mà vẫn tình cảm với nhau ông bà còn nắm tay nhau kêu bằng anh còn em nữa làm sao để mình có thể có được cái tinh thần trong tình yêu đến đến mức như thế không đi đâu cũng hai vợ chồng đi hết hả? dạ đi du lịch hay là đi chùa đi chiền đi đâu cũng hai vợ chồng đi hết Nó tóm lại không bao giờ không mà bao có đi một mình đó. một mình một đi là có cặp có cặp trong ngày hay là nhiều ngày gì là dạ. luôn luôn là có cặp ở đâu cũng có cặp hết đâu cũng có có bao giờ ông rung động trước một bông hồng nào không ôi trời ơi cái cái cái vụ đó thì chú nhớ là phái nam mà người phàm mà dạ. phải không dạ. à, thấy qua thì cũng muốn nhắm à, này kia nhưng dạ. Nhưng suy sao? nghĩ lại gia đình mình được như vậy mình được có bà vợ như vậy thì đã được phước lắm rồi thấu hiểu nhau yêu thương nhau trân trọng nhau hy vọng rằng à, sẽ có nhiều cặp như thế nữa để chúng ta có thể giới thiệu cho khán giả truyền hình còn bây giờ thì của linh xin mời ông bà sẽ nghe một lá thư à, lá thư này của ông viết nhưng mà ông nhờ à, con gái thứ bảy viết gửi cho bà tôi gửi đến bà vợ chồng cần phải bình đẳng nhẫn nhịn với nhau không nên tranh luận để phần phải và bao nhiêu năm qua tôi và bà đã làm được điều đó bà thấy không tôi nói bà lấy tôi đi bà yên tâm là tôi chung <laughs> thủy với bà đi mà bà cứ ghen hoài tới bây giờ cuối đời tôi không làm gì có lỗi với bà mà bà vẫn ghen đó làm như ghen tuông ăn vào máu của bà vậy à <laughs> bây giờ tôi và bà đi đâu cũng có nhau rồi bà cứ yên tâm nha bà <laughs> sau khi nghe lá thư của ông gửi đó bà muốn nói gì với ông không bây giờ cũng nói ờ à, bây giờ lớn tuổi rồi dạ. ráng nhịn nhục đi kiềm chế đi đừng có cái gì ra mà rủi có xảy ra cái vụ gì đó chắc mà cỡ chết luôn mà cỡ chết luôn thấy thương quá thương quá chú ơi con thấy ngôn tình đâu có ở đâu xa ngôn tình ở đây nè ở một cái cặp đôi mà 85 với 90 đây nè Tôi trẻ bây giờ nó quá là nhiều cái ngôn tình nó quá là nhiều cái ảo mà nó nó không có những cái thật với nhau ở đây á, là trong cái lá thư này nó nhẹ nhàng nó sâu nó thấm đẫm trong từng cái cái cái câu chữ đó từng cái lời dặn đó những câu chuyện ngày xưa bây giờ gần như nó xa lạ quá dạ có những giá trị nó không bao giờ thay đổi và chính những giá trị đó nó tạo nên một cuộc sống bền vững tạo nên một hạnh phúc mãi mãi như ông bà đây Tôi còn rất cảm ơn ông bà đến đây à, để chia sẻ cái cuộc à, tình trăm năm của ông bà ông bà có muốn nhắn gửi gì cho con cháu như thế hệ trẻ nhất bây giờ không ạ theo tôi giới trẻ ờ, ráng giữ gìn đừng để rơi vào những cái cạm bẫy về xã hội thứ hai là phải giữ gìn sức khỏe trước nhất cho bản thân cho gia đình rồi cái đấy là xã hội thì nếu muốn được như vậy thì mình phải tránh những cái thói hư tật xấu theo tôi nghĩ vậy dạ